chỉ yêu mình em vì trái tim tôi nay đã trao người bấy lâu và rồi người ta sẽ nhận ra rằng người ta đã sai rằng người tôi yêu